À vâng, vâng, 1234 alo. À vâng, à, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả nhân bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập chủ lô 6886 của mình trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Buổi tối thứ năm ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020. Thì lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào, lời chúc tất cả anh em cô dì chú bác đã và đang theo dõi đồng hành kênh đánh sập chủ lô 6886 của mình. Có một buổi tối vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu của mình các bạn nhé. Hiện tại bây giờ đã là 18 giờ 55 phút thì trước bài nhỏ của anh em và các bạn giản biệt về có dạng 83382. Càng 3 độc thủ D 82 chạm nó chạm 2 phải chạm 8 thuộc tổng 0. Còn về phần lô ngày hôm nay thì không có đồ nào bị câm. Đầu 1 và đầu 78 thì nổi nhỉnh hơn một xíu các bạn nhé. Đấy, còn đầu 4 5 thì nổ mỗi đầu nổ một con. Kép bằng hôm nay thì 11 44 và 66 các bạn Song thủ ngày hôm nay thì có cặp 0110 cặp 1771 các bạn nhé. Đấy. Còn lô hai nháy của ngày hôm nay thì có con 16 hai nháy. Duy nhất có con 16 hai nháy của ngày hôm nay các bạn nhé. Ok chưa Thì à, vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả hội đồng sở số đã cho ra cách đây 25 phút các bạn nhé còn như thường lệ dù được ăn đặc thắng thôi chúng tôi luôn luôn đồng hành luôn luôn được cho anh em xem kết quả chúng tôi chốt hôm qua cho anh em chơi trong ngày hôm nay ở trên kinh tế chập rổ lô 6886 của mình độc thủ 02 xong thủ 7887 thì anh em xem kết quả độc thủ 02 nằm ở đâu các bạn độc thủ 52 nằm đâu độc thủ 52 nó nằm ngay chúng ta ở giải 4.1 để đưa anh em vào bến 7 phục đến với tình yêu thương song thủ 7887 thì 78 thì nó nằm ở giải 7.2 thì đã đưa tất cả anh em đã được vào bờ thì xin hỏi anh em ngày hôm nay chúng ta đã đại thắng đại chiến chưa anh em đã ăn hết tiền của chủ lô chủ đề tất cả các ngày thông chưa đó là ở phần video các bạn nhé chúng ta xin chúc mừng xin chúc mừng anh em ngày hôm nay một ngày huyết mạch đường cầu thông chúng ta tiếp tục chúng ta đại thắng đại chiến ở đây các bạn này không hai độc thủ song thủ 7887 này Đấy, ở trên kênh đánh chập chủ lô 6886 của mình các bạn nhé còn Zalo chốt số cầu đẳng cấp của mình 0385545656 thì ngày hôm nay chúng tôi và anh em đã được làm gì các bạn ơi? Đã làm được gì? Nay em vào 5665 Mạnh tay được không em? Ok 5665 vào lúc 15 giờ 10 phút thì anh em xem kết quả 56 <coughs> ở đâu ạ? 56 ở giải 3.2 Mặc dù nó lên top đầu Rồi mấy kim Nhưng nó cũng phải ra đây top đầu đồng bạch kim đây các bạn nhé cầu này cầu khá là đặc biệt chúng tôi phải chốt để anh em nghiên cứu kỹ mặc dù nó lên top đầu các bạn nhé đấy tiếp tục nữa tiếp tục nữa là bạn Nguyễn Chiến bạn này thì bạn khách khách rất chi là thân thiết với mình từ năm vừa rồi cho tới năm nay anh em làm ăn rất chi là chịu dù ăn đầu thắng thua luôn luôn tình cảm không chuyển với không nói tục các bạn nhé đấy tôi luôn luôn được đồng hành và luôn luôn được tin tưởng cũng như uh, giúp đỡ anh em những người thật tâm thật lòng Nguyễn Chiến Bạch Thủ Lô 3536 thì như thế nào 3536 thì đâu 36 36 bạn Nguyễn Chiến của ngày hôm nay thì bạn đại chiến thắng Thủ Lô còn 36 36 thì nó nằm cho bạn Nguyễn Chiến ở giải 3.4 đã đưa bạn Nguyễn Chiến vào bến bời phụ đến mất tình yêu thương tiếp tục nữa đó là bạn Đình Khoa Đấy, Đình Khoa Bạch Thủ Lô 3536 Alo cảm ơn bạn Hôm nay cặp này có tỷ lệ cao không Quá cao nhá Đấy, Quá cao nhá Thì bạn đang được con 36 nhá Vào lúc 14 giờ 26 phút các bạn ạ Chúng tôi làm ăn luôn luôn công khai Và luôn luôn minh bạch các bạn nhá Đấy, xin chúc mừng anh em Chúc mừng bạn bè ngày hôm nay Đã chiến thắng chủ lô Và ở trên video cũng như ở trên Zalo giá như giá như con hai này nó nằm ở đằng đầu thì ngày hôm nay anh em ở trên Zalo cũng đã ăn được bạch thủ đề đó là 3883 các bạn 3883 ngày nay chúng tôi bắt cho anh em dàn để bốn số ngày hôm nay 3883 4884 mà nó về cho 2882 chúng tôi rất chỉ là đáng tiếc đấy <clears throat> còn chúng tôi đã nói anh em rồi văn nghệ trả đá bị hơi thì chơi ở trên ờ, video 50 điểm 20 điểm còn chơi to đánh lớn chơi to đánh lớn thì hãy nhanh tay kết bạn Zalo mình để được vào bờ Zalo cầu VIP cầu đẳng cấp 0385 545 các bạn nhé một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn 184 lượt xem và 21 lượt like thì mong là anh em xem thì like thật nhiều và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé đấy dạo này thì à, lượt đăng ký cũng có lên nhưng lượt xem anh em khá là ít mong là anh em like đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé để kênh tương tác để kênh động lực làm video chốt số anh em chơi tham khảo mỗi ngày các bạn ạ đấy còn là mình à, sẽ à, làm một cái kênh phụ nữa đề phòng cái trường hợp là cái kênh của mình mình đánh thì mình sẽ còn kênh phụ để mà lên cho anh em nhé các bạn nhé rồi và cái phần thống kê chốt số vào ngày mai cho anh em ở trên kênh đánh chập chủ lô 6886 chốt lô miền Bắc cho anh em ngày mùng 8 tháng 5 độc thủ 12 song thủ 2332 <coughs> chạm để cứng chạm 6 chạm 7 đấy anh em trùng kết anh em vào không trùng kết thì không nên nào văn nghệ trả đá bia hơi thì chơi ở trên video con chơi to đánh lớn muốn ăn cử ăn cao cầu VIP cầu siêu VIP siêu đẳng cấp Zalo cho số cầu đẳng cấp của mình 0385 545 656 để được vào bờ các bạn nhé đấy chúng tôi luôn luôn được hỗ trợ luôn luôn giúp đỡ anh em tận tâm tận lòng thực tâm thực lòng đấy. ok chưa cuối video chúc em một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân của mình xin chào và chờ tin vui nha vào ngày mai xin chào tất cả mọi người